ai bảo trường sơn là nắng rắt gió núi mưa ngàn soi bao quanh mì sẽ bao kinh hoàng tôi bảo rừng xanh là quý giá tôi bảo trường sơn nhiều biết mấy khi cháy trong lòng tôi lý tưởng giờ xây ngày mai rừng ơi ta đã về đây mang sức của đôi tay lao động khó khăn không quản ngại cuộc đời sáng tươi trong tương lai công trường của ta là dốc núi chim rừng rìu rít bể khe suối sen lẫn tiếng rìu tiếng cưa nhịp nhàng khắp trên non ngàn cây đổ rồn vang như tiếng pháo tiếng hò nhịp theo trâu kéo gỗ áo thấm bao mồ hôi nhưng lòng rồi bao niềm vui lao động khó khăn không quản ngày. hương ơi trong tiếng ca hôm nay vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai bảo rừng xanh là quái ác ai bảo trường sơn là nắng rát gió núi mưa ngàn soi bao quanh mình sẽ bảo kinh hoàng tôi bảo rừng xanh là quý giá tôi bảo trường sơn điều biết mấy khi cháy trong lòng tôi lý tưởng dựng xây ngày mai đông khó khăn không quản ngày rừng ơi trong tiếng ca hôm nay vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai như một đoàn quân đi chiến đấu lý tưởng vì nhân dân nung nấu ta đến với rừng với bao tin tưởng với bao mối tình bên rừng dù cho khi gió rét bên rừng dù cho khi nắng rát ta đến với rừng mang trong lòng đàn lời ca rừng ơi ta đã về đây mang sức của đôi tay lao động khó khăn không qua ngày rừng ơi trong tiếng ca hôm nay tương lai huy hoàng chiếu sáng rơi